à, và hôm nay à, tháng 4 năm 2020 à, ờ, tổng kho miền Nam của công ty ờ, Factor Việt Nam à, đang về một à, đợt hàng à, với số lượng hàng hóa rất là nhiều à, và đảm bảo là sẽ cung cấp đầy đủ tất cả cho nhu cầu của anh em trong ngành nhâm kính và hiện tại thì ờ, hôm nay là sáng tháng 2 và tại tổng kho của công ty Factor Việt Nam đang ờ, tiến hành đó là lắp ráp ờ, đầy đủ các phụ kiện cho các sản phẩm máy sản xuất cửa nhôm à, gồm những con máy cắt của thế hệ mới năm 2020 à, hàng nhập khẩu nguyên chiếc và công ty Factor Việt Nam vẫn ờ, về hai dòng hàng chính, đó là dòng hàng ờ, cao cấp mang thương hiệu Factor và dòng hàng ờ, trung cấp đó là mang thương hiệu Megatech. Và hiện tại tại tổng kho của công ty Factor đang tiến hành đó là quá trình lắp đặt và tăng tiến hành quá trình lắp đặt và vệ sinh máy móc sạch sẽ để ừ, giúp cho anh em khi sở hữu cho mình những cái dòng sản phẩm này sẽ cảm thấy ưng ý và Hoa máy hiện tại đang có rất là nhiều máy từ ờ, máy cắt, máy phai, máy ép góc, máy nén và đội ngũ ờ, nhân viên của ờ, công ty Factor Việt Nam luôn sẵn sàng hỗ trợ và sẵn sàng phục vụ quý khách hàng trên mọi nẻo đường trên khắp mọi tỉnh thành của công ty Factor Việt Nam. Đây là các dòng sản phẩm à, có cả máy khoanh khóa anh chị ạ. À. ở đây đội ngũ kỹ thuật ờ, luôn ờ, hỗ trợ lắp đặt máy móc ờ, đảm bảo là máy móc khi giao xuống đến chỗ của anh chị sẽ là ok nhất và hoàn thiện nhất Đây là những dòng sản phẩm đang hot nhất thị trường hiện tại trong đầu năm 2020 Dòng sản phẩm Factor F55 đây ờ, từ ờ, đội ngũ kỹ thuật đến đội ngũ ờ, kinh doanh đang tiến hành lắp những cái bê tông hoàn chỉnh Và anh em nào đang có nhu cầu về các sản phẩm của công ty Factor Việt Nam hãy nhanh chân đến tổng kho tại chi nhánh ờ, miền Bắc gần Bến xe nhé quận Hà Đông, thành phố Hà Nội và anh em ở ờ, khu vực ờ, gần thành phố Hồ Chí Minh thì hãy đến ngay khu du lịch Suối Tiên, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh để được hỗ trợ À, tư vấn và trực tiếp à, xem và test máy thì được à, những à, sản phẩm của công ty Factor về với số lượng rất là nhiều nhưng mà lượng xuất đi cho khách hàng cũng rất là nhiều nên là anh em nào đang muốn sở hữu cho mình những cái sản phẩm công nghệ mới nhất thì hãy nhanh tay liên lạc đến với số điện thoại phía bên trên màn hình đó là ừ, liên lạc cho em like 0787 291 188 và đến với tổng kho để có cho mình những sản phẩm mới nhất và chất lượng nhất Cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian ra theo dõi video của em Xin ờ, kính chúc cho anh em ờ, có những ờ, có thật nhiều sức khỏe và công việc thì ngày, ngày càng phát triển Xin chào và hẹn gặp lại